Ờ, nếu báo tin giả gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ không nói một một một ba dạ. một bốn một năm thì sẽ bị phạt tuy nhiên là cũng tại điều bốn bốn thì có quy định tiếp nữa nếu mà anh ờ, khi anh bị vi phạm này mà người ta kêu anh nộp phạt hành chính mà anh không nộp phạt thì anh sẽ bị cưỡng chế à, rồi nói chung là nếu mà anh có hành vi chống đối người thi hành công vụ thì anh sẽ bị nhà nước mang sẽ áp chế cái, cái hành vi của anh rồi rồi thứ hai nữa là trong trường hợp trong một số trường hợp thì nó nhẹ nhàng không nói nhưng mà nếu cơ quan được báo tin giả chứng minh được gây thiệt hại lớn ví dụ những cái bất khả kháng nó xảy ra trong quá trình về khi nghe tin giả cái lực lượng này người ta đang chạy tới thì ờ, vô tình thôi chứ không có gì tai nạn giao thông đi Yeah. Dạ. cái hậu quả nghiêm trọng không có những cái chuyện nó lớn lắm vì hiện tại nên nhớ những người đang làm công tác mà ở những cái số máy khẩn cấp như thế này người ta rất là tâm huyết mà đôi khi một chút vội vàng nó có biết được chuyện gì à, không cho nên là không biết trước gì, gì hết cho nên là thì tuy nhiên cho nên là tùy theo cái tính chất mà có thể người báo tin giả bị truy cứu trách nhiệm hình sự yeah. Dạ. hoặc là anh vi phạm cái hành vi này từ nhiều lần trở lên bị phạt hành chính tại những cái hành vi này hai ba lần phạt hành chính rồi mà anh vẫn đi làm tức là anh cố tình trừ trường hợp là khi phải đi đưa anh đi coi thì giám định là tâm thần anh cứ tại vì hay không? À, tại vì bây giờ thì à, có những người thì người ta tâm thần mình mà không tưởng à, riêng thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng có một số liệu thống kê để cho cho, cho chị Thư và bạn xem đài được rõ là như năm rồi là tiếp cận tổng cộng là 44.000 cái tin như vậy thì à, trong đó là có bốn gì có năm ngàn bốn ngàn bảy thôi chưa tới năm ngàn tin là có nội dung còn lại tới chỉ tin là mức độ là 22.000 tin không có nội dung gì hết gọi lên xong rồi nghe xong rồi không thấy trả lời gì hết mà không nói gì hết và đôi khi chỉ cần chỉ có một tiếng cười rôn rã ở cái đầu dây bên kia thiếu ý thức thôi đúng không? không thiếu ý thức rất thiếu ý thức mà cứ rồi à, trong đó đó là 22 ngày không có nội dung gì rồi trong đó 16 ngàn tin thì lại quấy nhiễu có nhiều khi chữ thề lên máy không có không chấp nhận cho nên là mình cho nên là theo ở góc độ tôi thì tôi cũng nên là Ờ, theo cái nghị định này thì 150 ờ, này năm này thì xử phạt ờ, cái, cái hành vi hành chính về ảnh hưởng tới an toàn trật tự xã hội này tôi cho là cái hành vi là quá nhẹ còn phải xử à, nghiêm hơn còn xử nghiêm hơn nữa yeah. Dạ. nên có những cái biện pháp chế tài cao răng đề hơn mang tính răng đề hơn và tuyên truyền tốt hơn nữa vì thật sự ra mà nói thì rất mất nhiều cái thời gian và cái cái, cái công sức như tiền của để cho trong trong trong, trong, trong đi khi xử xử lý hành vi của của những cái người mà mà báo tin giả như thế này à, xử lý thì à, biện pháp xử lý thì mức chế tài thì cần phải nâng lên yeah. Dạ. để tạo cái tính răng đe. răng đe và nếu như tái phạm nhiều lần thì phải uh, xử lý thì về mặt hình sự yeah. Dạ. và một mặt đó thì cũng phải uh, tuyên truyền vận động người dân để nâng cao ý thức cái, trong việc chấp hành pháp luật đúng yeah. không dạ. thưa luật sư? Dạ cái chính cái chính là phải phải phải phải, phải tuyên truyền ngày xưa đúng không cách đây khoảng cỡ năm bảy năm sắm một cái điện thoại là ít lắm yeah. Dạ. ừ. nhưng mà bây giờ là gần như chị thư thấy rồi và quý bạn xem lại cũng thấy là ra đường ai cũng có một cái điện thoại trong người thậm chí có người còn hai cái điện thoại nữa cơ yeah. Dạ. <laughs> à, và cho nên là à, đôi khi chỉ vì à, lúc bình thường thì không biết mà nhưng mà lúc có thể nhậu vào rồi nè hoặc là làm cái việc gì đó những không đối với những người à, đối với những người thích thể hiện không kiểm soát được ta bóc máy lên ta gọi thì biết rồi mà trong trường hợp mà cứu quả nó tốn kém còn dữ nữa dạ. dạ luật sư có lời khuyên gì cho những ai có ý định như anh bà trần tiểu phẩm vừa rồi thưa luật sư ờ, cho tất cả quý vị ờ, là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ờ, chúng ta phải cố gắng tìm tòi và các cách tiếp cận với pháp luật để am hiểu những cái quy định của pháp luật trong cái lĩnh vực này Vì hiện tại trong trường hợp này không phải là chỉ bị phạt tiền thì nhưng tuy nhiên nếu có tái phạm có thể bị xử lý hình sự à, mà tự nhiên cái chuyện không đáng vào đâu à, rất lãng à, ờ, tự nhiên là phải tù tội vì mình đã vi phạm pháp luật à, chưa kể là nếu mà nghiêm trọng thì còn, còn nặng hơn nữa dạ. cho nên là ừ, những cái việc đơn giản như thế này thì đừng có, có vi phạm vi phạm rồi sau khi mình bị xử lý thì lại hối hận thì nó không đáng à, cho nên là một cái câu chắc mẩm luôn thì nên mọi người nên sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật yeah. Dạ. <laughs> đừng nên tự rước họa vào thân đúng, đúng, đúng, đúng. dân nhà qua đây có một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia cùng chương trình Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Chuyện làng quê của Đài truyền hình Bình Dương hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt.